Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình Và hôm nay mình sẽ thực hiện một video đó là Mở hai quả trứng Kinder Joy ở đây nha các bạn Đây Đây là mặt sau Ok mở luôn nha các bạn Đây ok mình sẽ mở ra luôn nha các bạn cái này gì đây các bạn cho mình xíu rồi đó mình lắp ráp cái đó để mình xem coi cái này cái gì nhá các bạn cái này là ờ, cái đồ đó mình là ờ, quay vòng vòng vậy nữa rồi đây đó. đây nó nó còn dính gì đâu rồi ok quả trứng thứ hai nha các bạn có một cái gì nó màu xanh xanh sticker hay là này đây, đây là cái người mà nó có thể xây được được cái đoạn đó mà đây nó nó có hai hai màu đó mà một cái là da bình thường còn một cái là xanh lá cây rất là hay luôn nha này nó có thể quay được luôn á ok đây là đồ chơi mà mình mở được trong ngày hôm nay nha các bạn và nếu như các bạn ờ, thích video này thì hãy uh, cho mình một like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.